đón xuân cả nhà vui cắt bánh trưng xanh cũng cho ông bà dâng lên mẹ cha con cháu hân hoan vui đón nghĩa giao thừa giao thừa đến cùng đón xuân bầy che thơ tuổi trẻ áo mới vui cắt bánh trưng xanh cúng cho bà dâng lên mẹ cha con cháu hân hoan vui đó thía à, giao thừa giao thừa đến cùng đón xuân bầy trẻ thơ cười khoe áo mới cả bầu trời ngập tràn pháo hoa cả đất trời lung linh đón giao thừa xung vầy bên nhau hạnh phúc Tết đến xuân về gia đình đoàn viên chung một niềm vui bên mâm cỗ giao thừa người rộn ràng hòa vang tiếng ca Tết đến hân hoan vui chung nhau an lành giao thừa đến cùng đón xuân Tết bánh trưng xanh cũng cho ông bà dâng lên cha mẹ con cháu hân hoan